nay thì mình đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa đây Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức chơi solo nha các bạn bạn Và các bạn có biết người mà mình sẽ chơi solo cùng với ai không Và đó chính là Mimi Thì uh, tôi nghĩ là khi mà tôi làm cái video này xong á Thì anh em sẽ comment bên dưới là What the hell solo với Mimi What the hell trời ơi Mimi mới chơi Free Fire mà anh nghĩ sao anh anh chơi solo với Mimi hả làm sao mà Mimi bắn lại được thì mình đã biết rất là rõ cái điều đó cho nên đó là ngày hôm nay mình gọi là khi mà chơi solo với Mimi thì mình sẽ đưa ra một cái luật lệ nó hết sức là hợp lý luôn đó chính là mình sẽ nhường Mimi 4 trận đầu nha các bạn ơi tức là mình sẽ cho Mimi bắn mình 4 trận đầu và sau đó mình mới tiếp tục bắn Mimi không tức là Mimi bây giờ bà mà chỉ cần bắn tôi được 3 trận thôi là bà thắng đó chứ bà không cần phải bắn 7 trận nữa đâu cho nên là cũng đã rất là dễ cho Mimi rồi anh em hiểu không hoặc là tôi có thể nhường Mimi ờ, bốn năm trận gì đó luôn cũng được nữa nhưng miễn ngày hôm nay á, là mình chơi được là được rồi anh em hiểu không tại vì anh em comment bên dưới là anh ơi solo Mimi nhiều quá cho nên tôi phải làm thôi cái gì đây chấp tôi hả đúng rồi hôm nay tôi chấp Mimi luôn á tôi không có sợ ông đâu hả ui giời kiên cái nhờ Thôi nói chung là không sợ tôi đi đâu cũng không sao Miễn sao tôi vẫn sẽ Hôm nay tôi vẫn sẽ nhường bà 5 trận Để cho bà gọi là bắn thoải mái xíu Ok Thôi bây giờ tôi không nói nhiều nữa đâu Và nếu mà anh em muốn tôi làm thêm những cái video solo như thế này nữa Thì đừng quên để lại comment bên dưới nhé Còn bây giờ thì Bây giờ video tới nào Let's go Ok tất cả mọi người Thì bây giờ chúng ta đã vô Free Fire rồi đây Ok Mimi ơi Bây giờ á, là mình Thôi mình nghĩ là mình khỏi cần phải mua gì nhiều cho anh em ơi Tại vì bây giờ á, là mình nhường Mimi 7 trận mà Hôm nay chúng ta sẽ chơi gọi là 7 trận nha anh em Và mình sẽ nhường À lộn nhường Mimi 5 trận Tôi nói nhầm các bạn ơi Tôi nói nhầm mọi người à Đấy bây giờ mình sẽ ra ngoài mid đi nha Mimi ơi bà ra ngoài mid nè Mimi ơi Bây giờ á, mình sẽ cho Mimi bắn mình 5 trận trước luôn Và sau đó mình mới bắt đầu đăng, bắn Mimi Ui dồi bà bắn Trời ơi bà bắn chút phát nào luôn ừ. trời Bắn ở đây nè bà nói đúng rồi Đấy ok một trận nha mọi người Chuẩn bị tới trận thứ hai nè Trời bà còn lướt đồ của mình nữa Tôi đâu có đồ gì đâu để cho bà lướt hả Mimi Tôi làm gì có đồ đâu để cho bà lướt Ui Bây giờ mới cái trận thứ hai nè mình đã có ba ngàn mấy tiền là mình có thể đủ mua được uh, sna, snip rồi, rồi sau đó MB40 cái thử luôn nè bạn ơi. Nhưng mà thôi, mình đã nói với lại Mimi rằng là mình sẽ chấp Mimi 5 trận thì mình sẽ chấp 5 trận mà. Ok. Đấy, bây giờ chuẩn bị chạy ra giữa nữa này đây tôi chạy ra giữa cho anh em coi nè à, anh em hỏi tôi hôm bữa giờ là tại sao lại thích mặc cái bộ bộ đồ này như vậy thì mình phải nói thật với mọi người luôn á là mình không biết mọi người có giống mình hay không nhưng mà kể từ ngày mà mình chơi free fire được lâu ấy thì mình lại không thích mặc những cái bộ đồ mà nó quá màu mè nữa anh em ơi cho nên tôi mặc cái bộ đồ mặc quần đùi cho đơn giản trời ơi tôi ở đây nè bà nói đây nè trời bà bắn bà bắn không chú bắn nào luôn á what the hell tôi ở đây nè Trời ơi mày bắt cái gì vậy mày mày Trời các bạn Các bạn nhìn kìa Mà mày mày mà bắn cái gì á Ở đây nè Ở đây nè Đánh bàn cái nè sọt Trời đất ơi Bà Bà bắn tôi mà tôi muốn trầm cảm luôn á mọi người Ok Mimi nhá Mimi ở chơi cho tập trung vào nhá Chơi thế là sau này làm sao mà solo được Chơi thế sau này là không có solo được ừ. đâu Trời ơi sau này mà bà mà grow lên thì làm sao mà solo được đây Nhưng mà thôi không sao Miễn sao bà mới chơi mà anh em cho nên là tôi chấp bà thì còn được Chứ không sao hết trơn rồi đó Ok Dán thứ hai rồi bây giờ mình chuẩn bị chấp Mimi dán thứ ba nè Chạy ra giữa nha Mimi Chạy ra giữa Ok đi ra giữa thôi Cái map này nó khá là rộng mọi người à Không biết là bà Mimi bà có biết đường mới đi không À đây tôi thấy rồi Ui rồi À được được được Cái này có vẻ bắn chuẩn hơn rồi đó Dáng này có vẻ bắn chuẩn hơn ấy Được Ok ván thứ ba nha mọi người Bây giờ mình sẽ nhường Mimi thêm hai trận nữa Tôi sẽ nhường bắn thêm hai trận nữa Rồi sau đó tôi mới bắt đầu ra tay nha Ok, dáng thứ ba. Cái map này của chúng ta nó cũng khá là nhiều góc ờ, để trốn này. Cho nên á là nếu mà Mimi mà biết chơi được cái map này á Mimi sẽ tận dụng nó rất là hay luôn Có thể trốn ở trong nhà nè Tại vì tôi thường á, tại vì mấy bạn biết không Mỗi lúc mà mình, khi mà mình mới tập chơi tự chiến á Mình hay chơi cái map này mà mình núp ở trong nhà lắm Núp ở trong nhà bắn xuống á anh em Chơi hơi mất dạy xíu nhưng mà thôi kệ đi Ok, dáng thứ tư Where are you Mimi, where are you I'm here Ok, bắn tôi đi bà lại Trời ơi, tôi sẽ lưng mình nè mình ơi Bà không bắn mình luôn mọi người Bà không bắn mình luôn Đây nè Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Tôi đây nè mình đây Sao lưng nè thề, Mình không biết là mọi người có trầm cảm không Chứ mình trầm cảm thực sự luôn á Bà bắn y chang như con boss luôn á mọi người Mọi người có biết con boss đâu Con boss ở trong à, đảo tự đảo sinh tồn mà mọi người hay chơi á Bà bắn y chang một con boss luôn ấy Ok mọi người ơi Bây giờ mình sẽ nhường Mimi một dáng cuối nha đáng lẽ là mình ờ, định nhường mimi xấu dáng luôn nhưng mà các bạn không biết không nhường tới chung tôi cũng chơi không có được giỏi lắm lỡ mà chết một cái không không gỡ được nữa cho nên là nhường năm dáng thôi cho nên là tôi là tôi chỉ nhường năm dáng thôi các bạn à mình phải gọi là chừa lại cho mình một con đường sống các bạn hiểu không chứ bây giờ mình mà tỏ ra gọi là chơi bực rồ mình nhường sáu dáng sau đó tự nhiên một dáng nào đó bắn hơn cái bắn bắn tôi là lúc đó tôi hết gỡ luôn á lúc đó là mình mới nhục quá mọi người thật sự lúc đó mới nhục luôn ấy. Ok, I'm here, I'm here, I'm here Ngay trước mặt luôn <laughs> Nhìn bà di chuyển như có boss luôn rồi ơi Trời, bà di chuyển ui rồi, ui rồi, ui rồi Tôi ở trước mặt mà nè Bây giờ cái này mà gặp mấy dân nè mà biết headshot đó một nhát là đi luôn Còn giờ thôi, nói chung mới Ok, nhưng mà thôi không quan trọng nữa Bây giờ á là mình đã nhường Nam Gián rồi Bây giờ bà hãy chuẩn bị Chờ đợi cơn uh, phẫn nộ của tôi đi bà nội Đây ok mình sẽ mua cái snip mua giáp này đấy mua đồ này bà nhớ mua đồ nha mimi bà nhớ mua đồ nha mình ra một làm một phát thôi các bạn ơi các bạn nhìn là mình ra mình làm một phát thôi là bà chết luôn nè ok ok ok trời ơi cuối cùng nãy giờ cũng đã được chơi rồi ok ra thôi bà đâu rồi mimi where are you bà đâu rồi bà mimi đâu rồi bà ơi ui ôi ôi ôi cờ bà bắn nè bạn các bạn cờ bà bắn nè mình không cần làm gì nhiều luôn mình không cần làm gì nhiều luôn tính ra pha đó là tôi chỉ cần đứng yên luôn á anh em tôi đứng yên cho bà bắn luôn á mà thôi không sao đấy một trận đầu tiên ok tới trận thứ hai nha mọi người tới trận thứ hai này ok mimi bật thấy rung cho mimi <laughs> tôi tôi tôi thắng là một trận rồi nha tôi thắng tôi thắng mimi một trận rồi nha bây giờ còn một trận cuối này bây giờ còn một chữ cuối nữa là là là là coi như bà đi luôn này à đâu nhầm còn uh, thêm à, một hai ba bốn bốn trận nữa mình phải gỡ thêm bốn trận nữa sau đó bắn em hai trận nữa là coi như bà Mimi bỏ toan Trời bây giờ tôi biết chắc với anh em luôn Mimi giờ chắc đang hối hận lắm Tại sao mình lại như thế đúng không Ui rồi dáng này có vẻ pro hơn rồi đó Biết chơi biết chơi gọi là Tôi sầm sọc gần tôi bắn xa luôn á má tôi cầm shotgun các bạn biết các bạn thấy tôi cầm shotgun mà tôi bắn xa luôn là anh em hiểu đó anh em tôi cầm shotgun tôi bắn xa luôn á thật ra là mình cũng không muốn chiến thắng nhanh các bạn hiểu không tại vì là tôi biết chắc chắn tôi nói không phải là tôi kiêu ngạo nhưng mà tôi biết chắc chắn là tôi sẽ thắng nên là tôi cứ đứng yên vậy đó cho bà bắn chơi vậy đó anh em hiểu không ok bây giờ mua thêm khẩu lục coi à đúng rồi mọi người mình là một người gọi là không có biết hết headshot không phải là không biết hết headshot mà mình hết headshot rất là tệ luôn cho nên là, là bây giờ nhân cơ hội này tôi sẽ có cái cơ hội để tôi cầm cái cây uh, lục để tôi hết headshot thử nha mọi người đấy à, nghe nó hơi buồn tí mimi à nhưng mà bà chính là công cụ để tôi uh, gọi là tập hết headshot đó ok đấy cầm lục ra ngoài hết headshot luôn đi rồi mimi đâu ta mimi ơi where vô? ok chạy dưới đây à thấy rồi ui rồi ui rồi mình hết tròn trầm cảm á à trầm cảm quá trời ơi ui Ê chết cha chơi ngu rồi anh em ơi Tôi nói tôi nhường vậy thôi chứ bả cầm cây sọt shotgun mà bả ná cho người tôi là cũng hơi đau ấy hết sọt Đấy Tôi nói rồi Tôi nói rồi Mimi chính là một cái người rất là thích hợp để tôi tập headshot các bạn thấy không ơi rồi một nhát đi luôn ơi nhưng mà tôi này với anh em luôn là cái pha đó nãy tôi xém chết đó mọi người Tại vì tại vì các bạn có thể biết được á là cái sức công phá của một cái cây headshot đó nó rất là lớn các bạn nhớ không các bạn mình biết mình nghĩ là các bạn sẽ dư thừa biết được là cái cây headshot cái cây uh, của cái cây shotgun này nè một headshot thôi là đi còn nếu mà bắn vô thân á là hai nhát là đi rồi cho nên á là hồi nãy bà bắn mình một cái là như trăm mấy máu luôn á mình chỉ còn hai mươi mấy máu rồi nên mà lúc đấy mình hồi máu kịp ấy anh em nhìn anh em anh em nhìn 165 165 máu rồi mọi người ơi, đây đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Ây da. Alo, bà đâu rồi? Alo, alo, alo, alo. Mui mui. Ôi bà chạy luôn rồi anh em ơi. Bà chạy mất tiêu luôn rồi. Ủa bà chạy đâu chạy? Trời bà chạy hình như là bà chạy lên đây này sao ấy? Bà chạy lên đây hay sao mọi người ơi? Mất mất tích luôn rồi các bạn ơi. À đây, đây, đây. Đây mình thấy ba thấy rồi nhưng bà chưa thấy tôi sao á ui ôi ui không hết sọt được trời ơi khó quá mọi người ơi khó hết sọt quá ok dán thứ tư bây giờ chúng ta dán thứ năm này bây giờ tôi nghĩ tôi nên đổi súng tới đi nhờ hồi nãy giờ chơi thì uh, tôi nên đổi uh, đổi qua cây nào giờ ta chim gõ kiến đi nãy giờ chơi à, Adup nhiều rồi Adup mà tôi thấy cũng không có gọi là uh, bắn mượt lắm tại vì mình có một cái thói quen đó chính là khi mà mình chơi Free Fire á mình sẽ thường thích những cái cây uh, snip nào mà nó bắn liên tục ví dụ như là chim gỗ kiến hoặc là SKS á tại vì là nó rất là phù hợp với những bạn mà tập uh, tập bắn nhắm như mình chứ còn uh, Adup á các bạn bắn á, nó nó bắn kiểu giống như là bắn được có con viên à rồi sau đó phải chờ nó gài đạn vô nữa rất là lâu luôn mà trong cái thời gian gài đạn đó là chắc chắn là chúng ta đã bị địch giết rồi các bạn hiểu không tôi dám lên đầu rồi mà sao biết chọt trời tôi dám lên đầu luôn rồi đó bạn ơi ok 5 năm nha mimi 5 năm rồi nha bà có muốn bà có muốn gọi là chăn chối điều gì không hả ơ à, nhưng mà tính ra trong free fire làm gì nói được đâu anh em trong free fire thực ra trong free fire nói được nhưng mà bây giờ bà mimi bà không có nói được anh em ơi bà chỉ đang gọi là chat được thôi nhưng mà ở đây thì không có chat được cho nên là bà không có nói được các bạn hiểu không cho nên là các bạn thông cảm với mình tí nha hey. Nhiều bạn comment bên dưới á là hóng chị Mimi show giọng được cái thứ thật ra là tôi cũng hóng nữa các bạn. Trời ơi, tôi cũng hóng nữa. Giọng của Mimi là hơi bị dễ thương luôn anh em ơi, cho nên đó là anh em hãy hóng đi. Nếu mà Mimi kênh chính của Mimi TV đạt được 500k sub á thì lúc đó Mimi mới chuẩn bị show giọng nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta đang chơi Free Fire nên là mình sẽ tập trung bắn những cái trận Free Fire này thật là tốt. Ok, bắt đầu ta. Tôi đang cố gắng hết shot đó các bạn, nhưng mà tôi đang hết shot rất là ngu người các bạn thấy không Oh man Ôi Bà biết đặt uh, Bà biết đặt cái Bà biết đặt cái khiên Ronaldo luôn nha mọi người Ôi Ê hình như tôi là tôi tôi thấy tôi đã quá khinh thường Mimi hay sao ấy Mimi biết đặt cả khiên Ronaldo nha mọi người Wow Thật ra đặt cái đó thì nó cũng chả có gì khó hết á Nhưng mà các bạn biết uh, ờ, Sammy không Các bạn biết Sammy Simi không Chơi Free Fire không biết bật khiên Thề luôn Nhưng mà bây giờ Mimi đã mò ra được uh, cái cách để bật khiên rồi Hay Được Nói chung là cũng uh, ờ, vip bờ giờ lại Chứ cũng biết vip bờ giờ Phết đấy anh em ơi Chứ không phải đồ đâu nhưng mà mình nghĩ là nếu mà Mimi mà chịu chịu gọi là kiểu uh, uh, chăm chơi một chút xíu ấy thì có thể là Mimi sau này sẽ chơi khá là pro ấy chắc là cũng phải chơi kiểu gọi là ngang ca mùi hoặc là hơn ca mùi đó bây giờ ca mùi cũng bắn pro lắm nha anh em chứ không phải là ca mùi bắn gọi là tào lao đâu ca mùi bây giờ là bắn hơi bị gồ đấy Yeah Chiến thắng Buya! Ok mọi người Thì thật ra là cái chiến thắng này của mình Nó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt anh em hiểu không cái chiến thắng này của tôi cũng không có gì quá đặc biệt bởi vì là tôi đang solo với mimi mà nhưng mà bởi vì anh em comment bên dưới rất là nhiều là hãy solo với mimi đi cho nên là tôi mới solo thôi nhưng mà nếu mà trong video lần sau các bạn muốn mình gọi là solo với mimi nhưng mà cân 2, cân 3 có thể gọi là solo với mimi và simi chẳng hạn hoặc là solo với mimi hoặc là sammy hoặc bất kỳ ai trong hero team thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha ok giờ tôi mời bà mimi vô lại tổ đội nè ở đâu rồi bấm vô luôn mọi người ơi à đây bà có điều gì muốn nói với lại mọi người không mimi khi mà bà đã thua 7 trận và tôi đã chấp bà 5 trận luôn rồi á nào để coi bà nhắn rồi vậy mà kêu nhường tôi ủa gõ ràng là tôi nhường mà tôi nhường mà năm trận luôn á trời ơi ok mọi người ơi thì có lẽ là video này của mình sẽ phải tới đây và kết thúc thôi